Duy Mạnh xin kính chào quý vị và các bạn à, Hiện giờ Duy Mạnh đang có mặt tại nhà anh nguyện. à, Đây là khu bên trong nhà anh nguyện à, trưng bày lắp đặt máy giặt máy sấy công nghiệp à, Mời các bạn à, chuyển vào bên trong à, Đây là cái phòng giặt à, và với cái diện tích ở đây thì đang tầm khoảng à, hơn 30 mét vuông đó và cái chỗ một cái phòng để bày máy giặt máy sấy công nghiệp làm cửa hàng giặt là chỉ cần trong cái À, khoảng diện tích khoảng 30 40 mét vuông là thoải mái rồi ạ và các bạn à, di chuyển vào trong à bên cạnh ở đây là một cặp máy máy giặt máy sấy của Nhật Bản à, đây là chiếc máy giặt Toshi 30 kg à, với máy Toshi thì có cái độ dư tải rất lớn cho nên à, công suất máy là 30 kg nhưng à, tải giặt đồ của nó có thể lên đến 35 kg và mỗi một mẻ chiếc máy này có thể giặt cho chúng ta bốn năm sáu chiếc chăn trên một ngày đúng không ạ bởi vì chăn thì sẽ có kích thước cỡ to vừa nhỏ khác nhau à, ưu điểm của máy giặt Toshi Nhật Bản ở đây là dòng máy giặt chân mềm thì ưu điểm thứ nhất là có cái tốc độ bắt rất là cao à, tốc độ bắt cao thì khi mà đồ à, được giặt xong bắt ở tốc độ cao thì đồ rất là kiệt nước khi đó chúng ta chuyển sang cái máy sấy thì thời gian sấy nó sẽ à, rút ngắn đi giúp và tiết kiệm à, tiền à, điện đúng không ạ và đây là máy chân mềm thì khi lắp đặt chúng ta chỉ cần đặt lên cái nền nhà thông thường như thế này thôi không cần phải đổ bệ bê tông đúng không ạ đó cho nên Toshi là một trong những dòng máy được à, ưa chuộng vì nó có kết cấu cơ khí tốt tốc độ bắt cao giặt sạch và bền bỉ bên này là cái khoang để đổ hóa chất nước giặt nước xả đó khoang nước giặt nước xả này và đây là bên điều khiển cũng sẽ có hướng dẫn sử dụng tại đây luôn rất là dễ chọn chương trình để à, giặt đồ như là giặt quần áo giặt chân, giặt rèm hay giặt tẩy khác nhau đây là chiếc máy sấy Asahi Kikun của Nhật Bản là sản phẩm rất là nổi tiếng đúng không ạ và máy sấy này ưu điểm của nó là lồng của nó rất là to lồng của nó trên một mét khối nên à, khi chúng ta sấy đồ đặc biệt là đồ của khách sạn nhà nghỉ thì sẽ giúp cho đồ nhanh khô là một này hơi xốp mềm mại hút bụng và đặc biệt là sẽ giảm nhanh chống nhăn đối với những nhà nghỉ hay là khách sạn 3 sao chẳng hạn thì không cần phải dùng đến là lô nữa mà đồ à, sau khi xế xong rất là nhanh, rất là phản đó. và công suất sấy của chiếc máy này lên đến 50 kg sấy đồ khúc ờ, uh, chăn rèm rất là tuyệt vời rất là thích Đó. và khi mà dùng máy sấy to mà lượng đồ cho vào vơi lồng thì thời gian sấy nó sẽ giảm đi cho nên nếu càng sử dụng máy sấy to thì càng mang lại cái à, ưu điểm cho người sử dụng cho sản phẩm chăn hay là khăn hay là dèm hay là đồ vàng đúng không ạ à, đây là cái không gian của phòng giặt vâng, lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi đây là tủ điện này đây là nguồn cấp điện này à, tủ điện thì ngoài cái áp tổng ra thì sẽ có hai áp nhánh một áp của máy sấy và một áp của máy giặt và đương nhiên sẽ có hai đường điện đi vào một đường điện vào máy sấy và một đường điện vào máy giặt Đó. À, đối với máy giặt thì sẽ có thêm đường cấp nước và đường thoát nước ở đây là đường cấp nước với à, hai ống cấp nước này hai dây cấp nước này đó. và bên dưới này đây là đường thoát nước thì ống thoát ra đang là ống phi 75 nếu như mà ra ngoài cống mà cống xa này có thể dùng cống ống 90 hoặc nếu như mà thoát gần thì vẫn có thể để ống 75 ở bên cạnh tôi đây bên này là ống thoát khí của máy sấy đây là ống thoát khí của máy sấy đó à, việc à, lắp đặt máy giặt máy sấy công nghiệp cũng rất là đơn giản vậy thôi ạ đối với máy giặt thì có nguồn điện đường thoát nước nguồn cấp nước và đối với máy sấy thì có nguồn điện và và ống thoát khí <laughs> ba cái này à, có đấy dạ. nó này thứ nó sạc nó không đó cái này năm cái này là bốn cái năm cái là vừa cái nào cùng bên kia là cái một cái cái cho bạn lồng vật chị cứ hết sức vào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để À, thế này nó hơi lỏng một chút nhưng mà cho nên là cái này là thì nó lại hơi đẩy. Đấy, vứt đi cái này, cái này này. Đi ra rồi cho nó để đầu tức là cả to nhỏ thì trung bình là năm cái một mẻ còn những chân đại thì sẽ là bốn cái luôn đấy thế thì mới được rồi là bây giờ sẽ vừa cấp nước quay lồng và tức là lần này nó gọi là chậu chậu nước đầu tiên này mình nhập ra phòng này đấy nó cũng giống như mình giặt quần áo một chậu hai chậu ba chậu bốn chậu nhưng mà nếu mà mình cho chăn nó không? Không, nên cho thêm ừ. cho nên cho thêm đầy chai quá thì là nó không nhào lộn nó không bọt được cái lúc mình lên này không không không nên mở đâu không có nước mở thì nó là cơ vẫn mở được nó không phải là cửa điện vẫn mở được nhưng mà nó có nước thì lại trào ra ngoài ờ. nên là trong khi giặt thì kiểm tra không nên mở sấy thì không mở được không biết thì mở ra nó hôm nay đi tìm bơm à mua bơm luôn đang test vận hành có tải máy giặt Toshi 30kg cửa lồng máy vẫn còn rất là mới và máy đang giặt suối nước rất mạnh rất khỏe đồ cực kỳ sạch sẽ luôn ạ Với máy giặt công nghiệp này thì đồ cực kỳ sạch sẽ Vò khỏe, nước xối nhiều, vắt tốc độ cao Bên cạnh tôi đây thì bao gồm nước giặt, nước xả, ờ, nước lau sàn, dầu rửa bát, và ờ, vệ sinh nhà bếp, ờ, rửa bồn cầu vân vân Đây là các loại mà hóa chất để phục vụ cho việc giặt là và cấp bán lẻ ở đây là bộ giá kệ à, sẽ để trưng bày sau khi mà lắp cái bộ giá kệ lên mình sẽ trưng bày sản phẩm lên để giới thiệu cho khách hàng à, còn đây đây là dàn phơi chăn đây là dàn phơi chăn à, anh Nguyễn đã thiết kế một cái dàn phơi chăn có thể di động được đấy, có bánh xe đấy, và rất là chắc chắn những cái dàn thuê dân khi à, trời nắng thì có thể là di chuyển ra bên à, ngoài sân bê tông không có mái che để phơi và khi trời mưa thì hoàn toàn có thể là di chuyển như này các bạn nhé có thể di chuyển để đi để lại này đấy đó, đó rất là tiện lợi luôn đúng không ạ đây là cái dàn để phơi chăn này và phía bên trong sẽ là khu vực à, lắp máy giặt máy sấy